Rồi, vậy giờ cô Trang và cô Trang và cả lớp ha Bây giờ cô Trang ờ, muốn nghe hồi nãy giờ các con nói là các con muốn uh, chia sẻ những cái điều mà tụi con đã trải Những cái trải nghiệm của tụi con á, trong những khóa học với cô Thì tụi con đã cảm nhận mình trưởng thành được điều gì Có bạn nào muốn chia sẻ không? Dạ, con Bạn nào chia sẻ thì uh, ờ, tay phát biểu nha Ồ kêu chiên chiên chiên chiên nghe câu hỏi của cô không <laughs> chúng ta đồng hành với nhau mấy mấy tháng rồi đúng không dạ. vậy thì qua mấy tháng cô trò mình đồng hành với nhau thì tụi con có được uh, đạt được những điều gì và có muốn chia sẻ ăn thảo tắt mic đi ăn thảo rồi bây giờ là ừ, các bạn tắt mic hết ha bạn nào muốn chia sẻ thì ờ, giơ uh, tay lên bạn nào sẽ chia sẻ những điều mà tụi con đã nhận cảm nhận được à, thông qua cái lớp học của cô trong mấy tháng vừa qua không có bạn nào muốn chia sẻ gì hết hả tụi con nghĩ sao vâng. tụi con nói vậy thôi dạ, à, à, bạn nào bạn nào nói giơ tay lên bạn nào bạn nào nói giơ tay lên cô mời mở mic lên nói bạn nào nói giơ tay lên Minh Châu đâu rồi? Rồi cô Giang mời Ân Thảo Là lúc khi mà mới bắt đầu vô học của cô Trang đó Con rất thấy vui Và rất à, rất được gặp các bạn Và lúc đó cứ học đi học lại học đi học lại Rồi con đã ừ, muốn học hoài mà không nghĩ luôn thế à, cái những cái phương pháp mà cô chỉ cho con thì nó có giúp ích được cho con trong việc học của con hiện tại không dạ có nó giúp ích cho con những gì con ví dụ xem ví dụ như dạ. con đã từng trải qua với cô cái lớp rèn trí nhớ nè rồi cái lớp ờ, mai mép nè thế nó đã giúp ích cho con được điều gì là để giúp ích cho con được có thể ừ. ví dụ như môn rèn trí nhớ rèn luyện số thì nó giúp ích cho con điều gì giúp ích cho con nhớ tất cả các số và uh, ờ, mở khóa để con có thể nhớ được tất cả các số à thế à, nó có giúp cho con nhớ số điện thoại ba mẹ dễ dàng rồi nó có thể giúp cho con nhớ được những cái uh, diện tích hay là những cái uh, uh, dân số gì đó có dễ hơn không dạ dễ hơn lắm cô lúc à. khi mà uh, con đọc số điện thoại của bà con đó không được nhưng mà con xài phương pháp đó Rồi con đã thành công phương pháp gì? Dạ Phương pháp à, Mở khóa các số cô Mở khóa các số là, nhưng mà lúc đó là con dùng phương pháp gì? Lúc đó là cô hướng dẫn cho các con là phương pháp hành trình và phương pháp kể chuyện Thì con đã ứng dụng phương pháp nào? Dạ con à, ứng dụng phương pháp kể chuyện à nó giúp cho con nhớ tốt hơn các số đúng không Dạ. Rồi, cô cảm ơn phần chia sẻ của Ân Thảo. Còn thế trong cái phần mai mép thì à, trải qua những cái buổi rèn luyện với nhau thì Ân Thảo có cảm nhận gì về cái bộ môn mai mép? Môn vẽ sơ đồ tư duy này. À, lúc con mới vẽ sơ đồ tư duy thì con đã thấy rất là khó, con không muốn vẽ. À. Nhưng lúc khi học cô Trang á, cô đã chỉ cho con tất cả các nhánh rồi, rồi lúc đó con đã biết cách vẽ sơ đồ tư duy và con có thể vẽ hoài không ngừng luôn giỏi quá ta rồi cô trang chúc mừng ân thảo nha cô trang cảm ơn ân thảo đã chia sẻ rất là chân thành thế con có muốn các bạn ừ, à, của con cũng được học giống con không dạ có cô vậy thì con hãy chia sẻ đến các bạn của mình nha các con cũng dạ. chia sẻ những gì mà tụi con nghĩ thôi là tụi con sẽ à, nếu bạn nào muốn học thì tụi con sẽ chia sẻ các bạn đến với cô Trang cho các bạn học những cái lớp miễn phí như thế này để các bạn có uh, cơ hội để các bạn có thể rèn luyện và đôi khi những bạn mà các bạn có đam mê thì các bạn sẽ thể hiện được cái năng lực của mình ha rồi dạ. cô Trang cảm ơn Ân Thảo rồi còn dạ. bạn nào muốn chia sẻ với cô không bạn nào muốn chia sẻ với cô giơ tay lên bạn nào muốn chia sẻ với cô giơ tay lên cô mời phát biểu dòng nước như vậy rồi là nó dạ con cô trang mời kim uyên kim uyên mở mic lên con dạ ông nội ông đang nói chuyện xíu cô à vậy hả nhật anh đang nói gì mà quá trời con chưa mở mic kìa nhật anh rồi vậy giờ nhường em nhật anh chia sẻ tí trước nha rồi xong chút xíu nữa không gian cô cha cô cha con mới đặt số điện thoại của mẹ rồi hả con mới đặt số điện thoại của mẹ rồi à giỏi quá sáng hôm nay nhật anh cho cô trang hỏi là nhật anh ờ, sau khi nhật anh học những cái buổi với cô trang á nhật anh cảm thấy như thế nào con mở mic lên mở mic lên bạn Minh Châu nhỏ tắt mic giúp cô rồi cô giáo mời Nhật Anh những cái buổi mà cô trò mình đồng hành với nhau rèn luyện với nhau thì Nhật Anh cảm nhận như thế nào em thấy vui thấy vui rồi à, cái à, cái phương pháp học có giúp ích gì cho con không dạ em thấy nó giúp gì cho con có giúp con tự tin hơn không có giúp con mạnh dạn hơn không giúp dạ, con tự tin à tự tin hả à? thấy điều gì là con đã đã làm được một điều gì mà trong cái sự tự tin đó con có thể kể cho cô với các bạn nghe không con kể đi sự tự tin của con là gì ví dụ như là con đã dám làm điều gì ở lớp học của con đó hả Thế cái buổi hôm trung thu con đã làm gì? Ừ, buổi hôm trung thu con chơi Thế con chơi ở trên trường rồi con có làm làm một cái gì đặc biệt ở trên trường không? À, thế con chia sẻ điều đặc biệt đó được không? Dạ Thế con có thể chia sẻ cái điều đặc biệt đó được không? Là hôm đó con làm điều gì? Trước lớp mình Con làm đèn ông sao À con làm đèn ông sao rồi con con làm gì nữa? Đây này chính nói chị đến nông sao này ở lớp con làm đấy Rồi giỏi thế rồi còn Còn cái cái buổi thuyết trình của con thì sao Ừ buổi thuyết trình của con thì con tự tin À tự tin đúng không Con mạnh dạn đứng trước các bạn và thầy cô Con chia sẻ về cái chủ đề à, à, Trung thu đúng không Cô Trang cũng rất là vui bởi vì Nhật Nhật Anh là một bạn hoàn toàn à, mới và bạn vô sâu trong cái lớp này nhưng mà à, và em là thành viên nhỏ nhất trong lớp nhưng mà em à, sau những cái buổi chúng ta cả lớp mình cùng đồng hành chia sẻ và các anh chị à, động viên và em đã tự tin hơn mỗi ngày và cái điều đặc biệt mà em đã làm được đó là em đã thuyết trình trước lớp học của em về cái chủ đề à, trung thu và em đã à, em mới học và em còn nhỏ em chưa biết chữ nên em đã cùng với à, ba hỗ trợ thêm và em đã vẽ nên một cái mai mép và em à, cái ngày trung thu ở trên lớp em đã ờ, phát biểu và chia sẻ thuyết trình trước lớp cái điều này cô trang cũng rất là trân trọng và chúc mừng nhật chúc mừng nhật anh nha rồi cô ơi cô cái hồi hôm trung thu á cả dạ lớp mình vẽ sơ đồ tư duyên hoa sao á cô không đúng rồi lớp mình vẽ sơ đồ tư duy hoa nhưng mà còn cái em nhật anh là em tự vẽ một cái sơ đồ tư duy chủ đề về trung thu em tự vẽ và em có ba hỗ trợ và em vẽ nên cái chủ đề đó và em đã trình bày cái cái cái chủ đề đó trước lớp của em trước lớp học và trước lớp học à, ở trên trường của em á lớp 1 của em á con à, à phát máy chiếu đồ đàng hoàng nên cô trang cũng cảm thấy rất là tự hào về tụi con ha rồi giờ đến phần của kim uyên kim uyên muốn chia sẻ điều gì con cô trang mời kim uyên mở mic Dạ Cô Trang mời con mở mic ừ. Dạ con mở rồi nè cô Trang Rồi con nói đi con phát biểu đi Cảm nghĩ của con và những cái trải nghiệm của chúng ta đồng hành với nhau trong cái thời gian vừa qua Cô Trang cũng lắng nghe đi cái cảm nhận của tụi con để cô Trang biết à, cái nào tốt để cô Trang phát huy và cái nào cần khắc phục để cô Trang à, khắc phục cho những khóa học sau Thấy Kim Liên có có có chia sẻ gì cùng cô và các bạn không? dạ ừ, con học cái khóa học của cô á, thì con học bài tốt hơn con nhớ bài kỹ hơn à. dễ nhớ hơn Trời, những cái lời của tụi con làm cho cô cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì ờ, có một cái điều đó mà cô giúp được tụi con học đỡ cực hơn là cô thấy cô vui rồi ha thấy uh, thấy uh, Kim Nguyên chia sẻ cho cô coi con học trải qua hai khóa cùng cô đúng không cái khóa rèn à, rèn à, trí nhớ và cái khóa mai mép thế con vận dụng cái phương pháp nào để giúp cho con học mà nhanh mà nhớ lâu hơn dạ con vận dụng phương pháp kể chuyện à phương pháp kể chuyện rồi thế trong cái sơ đồ tư duy này nó có giúp con uh, ghi nhớ bài tốt hơn không dạ con vừa học bài là con vẽ sơ đồ tư duy ra là con nhớ luôn bài giỏi quá xuất sắc lớp mình rất là xuất sắc ha cô Giang lớp nha Cô Trang, cô Trang, cô có quyền nói không? Cô Trang không Rồi, tới bạn Minh Châu lớn hồi nãy Minh Châu muốn chia sẻ Bỏ Tụi con cứ nói chân thành những gì tụi con nghĩ thôi Không cần phải hoa mỹ gì cả Cô Trang muốn nghe những lời lẽ chân thật nhất từ tụi con Ha Cái bụng lớn à con con nói đi tự tin lắm mà là con rất là vui khi là được học lớp của cô con nói rõ lên một xíu con cứ nói một cách tự nhiên nhất con nghĩ sao con nói vậy thôi nó giúp ích được cho con cái gì con nói còn cái gì nó chưa chưa tốt con cũng nói để cô biết để cô khắc phục thưa cô là con rất là vui khi được học lớp và à, con được những cái cánh mà dễ sơ đồ tư duy giúp cho con hơn tư duy và học bài dễ dàng à cô trang rất là vui nếu mà bạn nào cũng rèn luyện và có kết quả trong cái thời gian một vài tháng chúng ta đồng hành với nhau là cô rất là hạnh phúc luôn còn bạn thiên hà cô trang chào khải vương nha chào cô cô trang con đi lấy nước nha cô trang à, con đi đi con cô Trang mời bạn Thiên Hà Bạn Thiên Hà có chia sẻ gì cùng cô và các bạn trong qua cái thời gian Bạn nào không phát biểu thì tắt mic giúp cô nha Dạ thưa cô là con học lớp cô thì thấy rất là vui Con được gặp các bạn Được thuộc các sơ đồ tư duy và vẽ sơ đồ tư duy Nhưng mà con rất thích vẽ À. được làm quen với mấy bạn à và xin hết à thế nó có giúp ích được cho con vận dụng trong cái việc học hiện tại của con không thiên hà dạ có năm ngoái con được 10 điểm luôn à nhà học mà học mà năm ngoái con kết thúc học kỳ 2 hả con 10 điểm luôn hả dạ là, là con nhờ học chương trình suy nghĩ học đường đúng không con ơi con là 10 điểm suốt à, à giỏi 10 điểm hết lớp 1 kìa Cô ơi, tuy học cùng nào con cũng được uh, 3 cái 10 đó đó cô Giỏi quá Xuất sắc Lớp mình rất là giỏi ha Rồi cô Trang cảm ơn những cái lời chia sẻ Rất là à, Mẹ nói mà anh à, khi mà con hết tiểu học mà được à, kiểu cứ là học sinh xuất sắc thì là mẹ tôi có con mèo à, à. <laughs> à rồi cô trang cảm ơn những cái chia sẻ rất là cô trang, cô trang. ở à, lớp con con dạ. cũng có chia sẻ với các bạn là à, bạn ơi à, là con chỉ cho bạn cách vô tivi youtube để vô nghe cô trang giảng về về xây được tư duy á cô à cô trang cảm ơn cô thảo đã lan tỏa cô trang cô trang nhìn gì con nha wow giỏi ha rồi, cô Trang thấy rồi á Nhật Anh á, giỏi Cô Trang rất là vui bởi vì lớp của mình các con đã có những cái thành tích rất là tốt Rồi, thế à, còn Bảo Ngọc với Khải Vương Các bạn có muốn chia sẻ điều gì với cô và cả lớp mình không? Tức là câu hỏi của cô là những cái điều mà tụi con cảm nhận như thế nào sau qua cái quá trình mà bạn nào Nhật Anh ơi tắt mic giúp cô đi con à, qua cái quá trình mà mấy một vài tháng nay cô trò mình đồng hành cùng nhau á Khải Vương rồi là cũng đồng hành với cô từ cái khóa K01 ha rèn trí nhớ và cái khóa mai mép thì à, qua cái khoảng thời gian mà chúng ta đồng hành cùng nhau thì các con có cảm nhận gì những cái phương pháp mà cô Trang chia sẻ và đồng hành cùng các con nó có giúp ích cho tụi con điều gì hay không à, và nó có điều gì à, nó còn cần phải khắc phục hay không thì tụi con cứ chia sẻ để cô cũng biết nếu mà những cái điều đó làm tốt thì cô tiếp tục phát huy còn những cái nào chưa tốt thì cô sẽ điều chỉnh và khắc phục rồi cô trang mời cải vương chia sẻ cùng cô và các bạn dạ thì uh, lúc mà con học quá thì kiểu như là lúc mà con học thì con vô vừa mới vô thì con cảm thấy là hơi ngại ngại nhưng mà cứ học dần dần với cô trang thì con thấy là rất là mấy bạn rất là nhanh dễ thương mấy bạn à, rất là à, kiểu như là con ngày xưa con cũng học ở trên trường á thì con kiểu như là năm sáu ngày con mới làm quen được với lớp à. nhưng mà nói trong đây con vừa mới học được một ngày thì con đã cảm thấy quen rồi à. dạ tại vì mấy bạn rất là vui tính cho nên con dễ học hơn à. và con áp dụng được trên trường thì uh, lúc mà con học quá thì con thi học kỳ xong luôn rồi à. cho nên là con cũng không áp dụng được gì nhưng mà có vài bài á, thì con cũng áp dụng được thì bài nào cũng mười nữa đó con giỏi cô cho chúc mừng khải vương ha à, thế các bạn à, thấy siêu trí nhớ học đường á, nó học có giúp tụi con học hiệu quả hơn không có giúp cho tụi con dạ, dạ. đỡ tốn thời gian hơn không có không à có đúng không rồi cô trang cũng cảm thấy rất là vui còn lại là cô trang cảm ơn khải vương nha còn lại là bạn bảo ngọc bạn bảo ngọc á thì chỉ ờ, mới đồng hành với cô trong cái lớp mai mép thôi bảo ngọc ơi con đâu rồi à, bạn bảo ngọc có chữ ba ba nguyễn hoài rồi, cô trang thấy rồi nhưng mà dạ. cô dạ. chưa thấy bảo ngọc mở cam bảo ngọc ơi con có đó không cô cô mời thiên an chưa cô chưa cô chưa mời thiên an thiên an mới cho anh vào lại nãy giờ thiên an thoát lớp thiên an ơi dạ con mời à rồi cô trang mời bảo ngọc thiên an chuẩn bị nha rồi bảo ngọc mở cam đi con thiên an ế quên ờ, bảo ngọc dạ con thấy là dạ có đang mở đó cô Ủa sao cô chỉ thấy được cái hình em con thôi cô không thấy mặt con cử động vậy Dạ cô từ từ đi À rồi cô thấy rồi cô thấy Bảo Ngọc xinh đẹp rồi Rồi Bảo Ngọc chia sẻ đi Còn cảm nghĩ của con như thế nào Như tín hiệu mạng nhà Bảo Ngọc nó hơi không ổn định ha nghĩ với giúp con khi vẽ xe đồ tư dê con rất thích thú với lại con còn học một điệp với con còn học giỏi nữa à cô trai nghe cô trai cũng thấy vui à, bởi vì tụi con đã biết à, à, tự học và học nó giúp ích tụi con nhẹ nhàng hơn thì ba mẹ cũng tự hào về tụi con hơn ha cô trang rất tự hào với các bạn rồi cô trang mời à, cô trang cảm ơn bảo ngọc nha cô trang mời bạn thiên an thiên an ơi thiên an ơi mở camera đi lên thiên an cô trang rồi ok thiên an, thiên an. trình bày đi thiên an ơi cô trang mời à, thiên an có vài lời chia sẻ cùng cô và các bạn được không qua những cái à, ngày mà chúng ta đồng hành cùng với nhau á một vài con mở mic lên đi một vài tháng mà cô trò mình đồng hành cùng với nhau á, thì Thiên An có cảm nhận như thế nào? Thiên An có thể chia sẻ cho cô và các bạn được biết không? Cô rất là muốn lắng nghe chia sẻ của các con Cô không nghe Thiên An nói gì hết Thiên An mở mic rồi nhưng mà cô không nghe được tiếng con Rồi con nói Dạ thưa, ờ, dạ thưa cô là vì con thấy là con con con học từ cô là thì con biết vẽ min mát này vẽ đẹp này với lại khi lại con thấy cô cũng đồng hành cùng tụi con cũng rất lâu và con thấy rất vui À, à Thế những cái à, bộ môn mà cô Trang rèn cho con rèn trí nhớ hồi à, à, à, khóa rồi á có con có ứng dụng được giúp ích được con trong cái môn học nào không? Dạ có à, Con ví dụ cho cô xem Ví dụ như á, những cái phương pháp mà cô hướng dẫn con á Như là phương pháp kể chuyện Phương pháp hành trình nữa Nó giúp ích điều gì cho con Dạ thưa cô là bây giờ số điện thoại của mẹ con á Ví dụ như con không biết thì con lấy cái phương pháp uh, hành trình mà cô dạy cho con Con lấy ra thì à. bây giờ con mới biết là số điện thoại của mẹ con À, à hoặc là phương pháp kể chuyện nữa đúng không con? Dạ Điều đó có giúp con dễ nhớ hơn không? Dạ có ừ. Bởi vì lúc này tụi con đang học ờ, đúng cái cách của não bộ nó thích ha Rồi Cô Trang cảm ơn cả lớp nha Dạ Rồi hôm nay à, hôm nay cô trò mình Ủa à, cô hôm nay mình vẽ bài gì vậy cô? Hôm nay bây giờ bài chúng ta sẽ mấy Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ha Bây giờ bây giờ à, cho cô hỏi câu nè Lớp mình à, bạn nào vẽ được bao nhiêu may mắn rồi? Dạ, có đâu hỏi má đâu, mình muốn là con dạ, muốn vẽ được cô nó cứ học xong là ngủ học xong là ngủ luôn giơ tay phát biểu giơ tay phát biểu tắt hết rồi bây giờ cô trang sẽ kêu từ trên xuống dưới đi nha rồi kim uyên nè hỏi nhanh này, kim uyên tổng cộng có vẽ được bao nhiêu cái mai mắn trên 21 cái rồi dạ con được năm sáu cái rồi hả cô rồi giỏi còn à, Nhật Anh con vẽ được tổng cộng bao nhiêu cái mai mắn trên cái thử thách mà đèn 21 cái mai mắn rồi Nhật Anh? Anh chưa bật tiếng Con được 5 cái á cô À Kim Nguyên được 5 cái Còn Nhật Anh được mấy cái rồi con Nhật Anh Con được mấy cái trong đầu cô Con được mấy cái cái cái ờ, cái chương trình mà ờ, các bạn nhận thử thách của cô là trong vòng 2 tháng đó từ đầu tháng 10 cho đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành 21 cái mai mép đó. con đã vẽ được bao nhiêu cái rồi không có không có tính những cái mà cô trò mình luyện nha Nhật Anh nha chỉ tính những cái mà tụi con vẽ riêng thôi nha vậy thì con con con con chưa vẽ được cái nào đâu con chưa vẽ được cái nào đâu đó là những cái, cái những cái này là, là lượng trên lớp cùng cô còn con tự chưa vẽ chưa vẽ được cái nào đâu con à rồi vậy cái này không sao Thời gian còn rất là dài Và cô tin chắc rằng Nhật Anh sẽ làm được Bởi vì hôm trước Nhật Anh đã có cam kết với cô ha Và đã nhận thử thách ha Cái này nhờ ba và mẹ hỗ trợ à, thêm cho con là con có thể chưa có ý tưởng thì à, nhờ ba mẹ phụ huynh sẽ mở cái chương trình suy trí nhớ học đường lên cho con và vào trên cái trang lớp 1 của bạn cho bạn chọn cái bài bạn thích và cái cái môn bạn thích thì ba mẹ cứ cho con ngồi vẽ à, vẽ à, theo các hình à, mind map à, tham khảo ở trong đó nha phụ huynh nha dạ em cảm ơn dạ rồi tới ân thảo con vẽ tổng cộng được bao nhiêu mind map rồi ân thảo con các bạn vẽ các bạn vẽ cái mind map này nhớ đánh số lên nha ví dụ như tờ số 1 cái hình mà tụi con tự vẽ số 1 tụi con sẽ ghi số 1 xịt 21 lên cho cô rồi cái tờ thứ hai sẽ ghi số 2 xuyệt 21 lên còn số 3 sẽ đánh số 3 xuyệt 21 có nghĩa là 3 trên 21 bài Mình đã làm được 3 bài, hiểu chưa? Rồi, vậy Ân Thảo được tổng cộng mấy cái rồi? Con bận rộn lắm cô Không, cô con bận rộn nhưng mà hôm bữa đầu là cô thấy con vẽ mấy cái là đến nay là con đã được bao nhiêu cái rồi? Con vẫn yêu nguyên năm cái luôn cô Tại con bận rộn lắm, con ghi bệnh, ghi chép quá trời luôn cô Thế một ngày con sẽ phân bổ thời gian của mình ở nhà như thế nào, lịch học của con ra làm sao? dạ là à, lịch học của con nếu mà tới chủ nhật và thứ bảy thì con sẽ làm công việc của mẹ con còn tới thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là con sẽ làm công việc của thầy con à thế thứ bảy chủ nhật là con học môn gì dạ chủ nhật thì con học môn tiếng anh còn à, thứ bảy là con sẽ học môn toán tiếng anh tiếng việt rồi ừ tự nhiên xã hội hay từ Ủa là đâu thứ bảy, cô thứ bảy chủ nhật mà cũng học mấy môn đó nữa hả mấy môn đó ở trên dạ. trường mới học chứ còn thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ của tụi con mà con biết là ngày nghỉ nhưng mà à, học vẫn cần học cô à, mẹ có làm cho con một cái lịch riêng như thế này là cô tức là nó có những cái clip đúng không các clip bài giảng của thầy cô đúng không dạ à. tụi con nhớ phân bổ sắp xếp thời gian học cách nào cho nó hiệu quả và mình khỏe nhất nha chứ đừng để bản thân mình quá vất vả nha rồi vậy là Kim Nguyên cũng được 5 cái Nhật Anh thì chưa có Sắp tới cô tin rằng Nhật Anh sẽ có nhiều cái mai mép cho Nhật Anh nha Con vào trong siêu trí nhớ học đường vào lớp 1 của con vẽ nha Và à, Ân Thảo cũng được 5 cái Bây giờ tới à, Minh Châu lớn nè Minh Châu lớn được bao nhiêu cái rồi con Đến thời điểm này con dạ được cô là Dạ thưa cô 14 cái 14 cái giỏi quá vậy là con đi được hơn nửa chặng đường rồi đó hả không có tính những cái mai mép mà cô trò mình luyện nha chỉ tính những cái riêng con vẽ trong cái lúc nhận thử thách thôi nha là những cái bộ môn của dạ. con ví dụ như Minh dạ. Châu đang học lớp 5 là con chỉ chỉ vẽ những cái chủ đề của lớp 5 nha và các bạn vẽ nhớ ghi cái tựa bài ra cô Trang chào cô Lê và An Nhi dạ chị chưa mở mic chị ơi cô ơi cô bạn an nhiên là bạn mới hả cô đúng rồi con bạn an nhiên bạn hôm nay bạn có trong cái group của mình nhưng mà hôm nay bạn mới tham gia vào ủa ai vậy cô cô cô rồi các bạn cô ơi, bạn an nhiên có lần con gặp rồi ừ. À, cô ai vậy ơi? cô con dễ rồi giới thiệu với cả lớp đây là bạn an nhiên là hôm nay bạn an nhiên mới tham gia cùng à, lớp của mình nha chào cô Trang chào các anh chị hello An nhiên hello anh rồi anh nhiên anh nhiên con sẽ cô ờ, Trang sẽ hướng dẫn con chào theo phong cách outlayer dạ, với các bạn nha nè ví dụ như con sẽ chào nè xin chào các bạn mình tên là đặng thị trang ba từ để nói về mình là hiếu thảo chân thành và yêu thương mong mọi người hãy cổ vũ cho mình rồi bây giờ an nhiên có thể nói không con có thể chào theo phong cách này được không rồi cô trang mời các bạn giữ trật tự tắt mic để bạn an nhiên uh, không hạ tắt rồi nha. cô rồi ok, cô Trang cảm ơn cả lớp rồi cô Trang mời em tắt rồi. Xin chào các bạn, đây là An Nhiên. Ta từng nói lên về mình là tự tin, kiến tạo. Yêu thương. Xin mọi người hãy ủng hộ mình. Hay quá, cả lớp vỗ tay, chào bạn An Nhiên nha thử cô bạn An Nhiên Xin mọi người hãy cùng với chúng mình lại phải giơ tay lên nhìn mà cô Rồi bạn mới con bạn nói như vậy rất là tốt rồi ha yeah. Dạ. Rồi và An Nhiên tham gia cùng với lớp này là để à, vui cùng các bạn với cô ha Vì lớp này các bạn đã đi à, đã đi gần như là đến cuối lớp Đến cuối hành trình lớp rồi Con cứ à, tham gia cùng cô và các bạn để mình chia sẻ và mình cùng nhau trải nghiệm ha con ha dạ. Rồi bây giờ cô Trang hỏi tiếp nè bạn à, bạn Thiên Hà thì con được bao nhiêu cái mai mép trên cái hành trình rồi Thiên Hà con có 6 cái mai mép rồi 6 cái rồi chúc mừng con rồi bạn Bảo Ngọc Bảo Ngọc ơi Bảo Ngọc đâu hết đâu cô không hết đâu Bảo Ngọc đâu cô mẹ con không có sức đầm bạn con Suy cái nhớ học đường á cô Sao con Mẹ con tài khoản của siêu duy nhớ học đường rồi cô Nên mẹ... con cũng không biết bài luôn á cô Mẹ quên rồi hả Hả Bảo Ngọc Dạ À vậy để cô Trang gửi cái hướng dẫn hỗ trợ cho mẹ ha. Dạ đúng rồi cô Rồi rồi rồi để cô Trang uh, mở cái hướng dẫn dạ. hỗ trợ cho mẹ con để cô Trang cái đó cô Trang sẽ làm việc riêng với mẹ rồi cảm ơn con rồi còn Khải Vương Khải Vương tổng cộng được bao nhiêu cái mai mép rồi Khải Vương dạ con dạo này con bận cho nên con mới xem mẹ con mẹ con Thảo tắt tiếp à, cô biết tụi con bận không? Ăn Thảo, tắt tiếp đi ăn Thảo cô cho em biết các bạn là ngày chủ nhật cũng phải được nghỉ luôn á cô nhưng mà nhưng mà hôm đó là con cũng có vẽ rồi con cứ tính tổng đến thời điểm này đã con hoàn thành được bao nhiêu một phần trăm mục tiêu rồi để mình tiếp tục mình bước tiếp tổng sáu cái sáu cái rồi hả hải vương sáu cái là giỏi rồi sáu dạ cái là vâng. mục mục tiêu của ba tuần á bởi vì một tuần là chúng ta hả đạt đâu đó khoảng 2 đến 3 cái mà tụi con được 6 cái là cũng giỏi rồi 6 tiếp cái tục, rồi tiếp tục nha lên 5 cái rồi tiếp tục nỗ lực nha các bạn cô tin là các bạn sẽ làm được nha rồi thiên an ơi còn con thiên an em dạ. an, em ăn nhiên mới vô thì em ăn nhiên chưa biết cái này rồi thiên an ơi con tổng cộng con vẽ được bao nhiêu cái mai mét rồi cứ tự tin nói đi một cái thì mình nói một cái hai cái thì mình nói hai cái không sao cả được mất cái à rồi cô trang chúc mừng con dù gì một cái hay là năm cái thì cũng là chúng ta đã bắt tay vào làm ha các con chỉ tiếp tục đi tiếp mà thôi được chưa đi nhanh hay chậm không quan trọng quan trọng là tụi con có tiến lên được chưa được không rồi ok rồi vậy bây giờ chúng ta còn à, thời gian à, hồi nãy giờ cô trò mình chia sẻ những cái cảm nhận rồi những cái à, thử thách của tụi con chúng ta đã hết 30 à, phút rồi bây giờ cô trò mình để bắt đầu đi chọn chủ đề để cùng nhau vẽ nha hôm nay em dạ. em, an nhiên, sẽ cùng cô và các bạn vẽ luôn nha cô con lên lấy giấy nha cô rồi cô sẽ cho các bạn ta sẽ đi, để chuẩn bị giấy bút và màu được chưa một hai ba bắt dạ. đầu dạ có cái ghế của cô Vâng. Bữa nay vẽ về chủ, chủ đề gì cô ơi? Rồi để cô À, để mình với cô Trang tiền. Hôm nay các bạn dạ, nào kể về chủ đề bản thân không? Chủ đề bản thân cô Tức là chủ đề Mình vẽ may mắn được chủ đề gì vậy? chủ đề thiên nhiên Ờ, con tìm trên đây nếu mà có chủ đề bản thân thì con lấy luôn Thôi được rồi, để cô Trang tìm trên suy dưới nhôm đường cho các con biết Để các bạn biết cái cái này nó nó hữu ích với tụi con như thế nào nha đợi cô xíu Ủa cô vậy mình làm giờ mình làm bài lớp mấy cô lớp hai đi cô lớp hai làm lớp bốn đi cô lớp hai đi cô lớp hai đi cô làm lớp 4 đi cô lớp hai đi cô làm lớp 4 đi cô lớp hai đi cô lớp hai đi cô lớp hai đi cô lớp hai đi cô lớp 4 lớp 4 cô cho em vào lớp 3 được chưa ok lớp ba cũng được ừ. tại vì các bạn lớp 4, lớp 2 cô trang chọn lớp 3 được không như vậy ok con vừa mới học lớp dạ, được như vậy nó mới sống bằng thôi làm về chủ đề dạ. toán đi cô lớp lớp ba chủ đề toán đi cô cái đồ toán lắm cô ơi chủ đề toán tiếng việt đi tiếng việt hả tao không tìm thấy Tôi toán đi cô Toán là cô Còn muốn tiếng Việt Toán thì cô cho nó vui chứ tiếng Việt ngàm chán lắm cô Đâu rồi So sánh các số nha So sánh các số So sánh các số thì có hai nhánh thôi Thấy không So sánh Hình như là toán có hai nhánh đúng rồi cô ơi cái nào cũng phải ba nhánh có sẵn các số là sẽ có hai nhánh nhiên đây tiếp theo là cộng cộng các số có ba nè ta sẽ có vô wow ta sẽ có hai nhánh nữa nè đó nếu mà giống như nhân số có hai chữ số với số 1 mới có số 1 chữ số không nhớ mở vô là nó sẽ có hai nhánh tiếp luôn wow lớp 3 toàn hai nhánh không chắc không thảo ơi lớp mấy vậy lớp 3 đây cũng ba cô cô chưa chia sẻ được nè các bạn ngồi trật tự chờ cô một xíu đợi cô một xíu nha yes sir yes madam chứ bà Huy sao chia sẻ trên cái app kênh tiếp lực trên đây nó không ra được cái app vậy nó không ra được màn hình cái app để xem lên màn tức là bây giờ cái app đang tải về đây rồi nè em lấy bài trên đó và em không không không không share cái này lên được cửa sổ coi tải này mở ra thì đó là mới chê nha này ai ăn không các bạn có nhìn thấy màn hình cô đang xe không cả lớp có nhìn thấy màn hình cô đang xe không cả lớp cả lớp có nhìn thấy màn hình cô đang xe không cả lớp Cô ơi bạn Quyên Châu ơi, anh xem màn hình được cho nên cô con không thấy Cô đang lấy ờ, cô đăng nhập vào một tài khoản nữa để cô share Con có nhìn thấy chưa Con nhìn thấy chưa nhìn thấy cái um, màn hình bài đọc viết so sánh cái số có ba chữ số Rồi ok cô trang cô trang xe trên máy tính hay xe gì nhỏ quá cô không thấy gì luôn á mình mình thấy mà à cái hình thấy nhỏ cô trang ơi mở con google cho sao được chi mở vô lớp ba rồi mở trong đọc sẽ mà so sánh các số đang đó mình cũng vô nè Cũng có trang con Yoshi nhất ờ, học được luôn được ông Trang đi cô Tớ mời các bạn vẽ nha <laughs> 啊！ giờ vậy hả cô Trang Rồi để cô Trang xe lại cho cả lớp nha Em tự vô C9 học đường em vô bài đá lớn rồi cơ Rồi bạn nào có thể tự vào mà xem nó rõ thì cứ cứ, cứ vào xem nha Rồi tụi con cứ vẽ đi Rồi để cô Trang xe cho các bạn quần té gì của cha hôm nay mình hôm nay mình sẽ vẽ một cái bài ở trong uh, siêu trí học đường nha con dạ thằng cô gọi chị đưa tiền không đúng có lẽ Người ta mở vô siêu với nhá học đường con vẽ ừ. so sánh Ờ, so được cái gì đó nha cô Rồi rồi rồi rồi, bạn nào mở được rồi thì vào đi nha Rồi, chứ bé lấy thoải mái Thì cắn mà nhận lắm này Thiệt đúng không? Khỏe Hôm nay con sẽ dạ, con tắt mấy giúp con Thảo ơi Dạ Con tắt mấy giúp cô Nó âm thanh nó bị ồn quá Qua Hả quá Rồi Mẹ ơn Ăn gì không? Bạn hình là trăm người Cả nhà, cả gì? Rồi cả lớp thấy màn hình cô xe chưa? Cả lớp nhìn à, à. Nhỏ lắm em ạ Dạ thấy màn hình cô Mình lúc phải nói nhưng mà nhỏ lắm cô Trang ạ ừ. Cô ừ. cũng

ba huy ba huy sao cái này em ha, ừ. cái hình về mẹ xe nó to ừ. là sao vậy nó cần đồ này nha cái hình em đau về máy nhưng mà nó muốn cho em xem mà. hình cầm đồ này chị buồn lắm đó sao sô ca đó sô ca đi tay chạy nó có đeo sáu ơi ok anh nha ờ, đắp mắt giùm mình đắp mắt gì mình đi đi vô làm ta xi móng chưa biết chữ con, con chẳng thấy có gì cả không sao Thế con cứ theo dõi không sao bố dạy con vài đơn giản hơn nhé chứ Bài này là cần có thể... Bây giờ con vẽ được chưa cô? Rồi cả lớp bắt đầu vẽ đi các con Cô Trang con vẽ Em à, em à, Nhật Anh, cái... em Nhật Anh cứ vẽ cho cô Trang là con vẽ giống vậy được không cô Trang? Được con vẽ hình con ong cho cô và vẽ cho cô hai cái nhánh chính là được nha Nhật Anh không cần viết chữ từ từ từ từ rồi con sẽ ba sẽ hỗ trợ thêm cho con cái phần à, viết chữ nha nhưng mà con phải có gì là không có gì này vui khó ơn Trang, con vẽ được chưa cô Trang? Vẽ đi, vẽ đi, cả lớp bắt đầu đi con con Không thể hiểu được chứ Ủa cô Trang biểu vẽ rồi mà ăn Thảo Đối với riêng à, riêng em Nhật Anh á là em chưa có, em còn nhỏ ừ. Em chưa đọc được chữ thì em vẽ cho cô cái hình trung tâm là hình con ong đi Nhật Anh Nhật Anh ơi Nhật Anh ơi Wow dạ. Cô Trang ơi, cô Trang con bảo là uh, cái bài này khó mấy con chưa lên chưa lên ngày kia bố con dạy con không sao cô trang nghe mà nãy giờ cô trang nói quá trời mà cô trang quên mở mic đây nè cô trang nói cô nè trang, cô trang cô trang con có vẽ con ong giống cái sơ được tư duy kia không cô trang bạn nào thích vẽ con ong thì vẽ còn nhật anh nè cô trang nói nè con chỉ cần vẽ cho cô cái hình trung tâm là hình con ong và con vẽ cho cô hai cái sừng hai cái sừng á ra hai cái nhánh chính thôi nha nhật anh chỉ cần vẽ như vậy thôi nha nhưng mà bố không bạn nhưng mà bố bài này không có khó con con không cần viết chữ con chỉ cần vẽ cái hình ở giữa hình trung tâm sau đó con vẽ hai cái nhánh giống như sừng trâu cái màu đỏ cái màu xanh cho cô là được được không nhật anh làm được không rồi con bắt tay đi hồi nãy cô trang khen nhật anh nha cô trang có nghe con nói một câu á là là bố nói là bài này khó với con nhưng mà cô trang nghe con nói là không có gì khó với con cả rất là giỏi Ủa sao cô Trang lại nghe chuyện á Cô Trang nghe mà cô Trang nói cô Trang khen con Mà lúc đó cái ờ, mic của cô chưa mở nên à Cô Con này kia mình nếu con úp vào con nhìn để con viết Đâu cô Trang bảo vẽ cái gì Cô Trang bảo à Vẽ vẽ gì của con rồi Lại vẽ hai người Ôi cô có bạn nào cứ phái ra khách Ôi thì con chặt cái đúng rồi nhưng mà con không mới rẻ nhưng mà con nhưng mà nhưng mà nhưng mà con ăn mặc đó thì tròn nhưng mà con không có một cái gì để mình trời cả con tưởng tượng ra lúc nãy con vẽ hình nhiều thì con vẽ ra sao sao được cái khác đó nên chúng ta đi dạ như vậy con con con vẽ hai cái nhánh này vẽ hai nhánh này không mới cái nhánh nè thấy hình trung tâm to lên con nó bị mà bị mấy cái chấm là vẽ tí luôn hả cô gì con là chặt của con nó bị mấy cái chấm này vẽ tiếp hay là bỏ luôn cô ơi ơi cô nghe con, con có thể lấy tờ giấy khác cũng được con dạ. Cô Trang ơi Dạ ơi Con tô màu con ong nha Con tô đi Cô Trang vẽ con ong xong rồi nè Rồi Cả lớp có thể vẽ đi Cô Trang ơi cô Trang con vẽ xong nhánh thứ nhất rồi đó cô Trang Giỏi các lớp cả, cả con vẽ xong rồi rồi vẽ xong hết chưa con cô ơi con vẽ xong rồi dạ rồi ạ à. giỏi quá lớp mình xuất sắc bạn nào vẽ xong rồi ngồi đợi các bạn một xíu ha xong rồi Rồi bạn nào xong rồi thì ngồi chờ Ngồi chờ cô và các bạn một xíu Cô Trang ơi, bây giờ con làm xong rồi, con chỉ cần tô màu nữa thôi là xong hết cô ok con tô màu đi con cô trang con vẽ trung tâm về được con cô trang được con được được kim nguyên cô ơi dạ. cô con vẽ bằng bút con viết chữ bằng bút chì á cô cho nên nó hơi có nhạt á nó hơi nhạt cô trang con có màu mới cô trang cô con thấy màu không ạ biết rồi thiên an ok con tức là mai mốt con có màu rồi thì con viết ờ, màu cái nhánh con tô màu gì thì cái màu chữ mình sẽ viết màu đó nha con nha Ờ, nhưng mà con viết chữ bằng bút chì còn cái nhánh con vẽ bằng bút chì nhưng mà con lại đồ màu lên đó cô cô biết rồi nhưng mà ý cô trang nói mai mốt mà thiên an chuẩn bị được màu xong á là thiên an sẽ viết cái chữ trên cái nhánh ví dụ cái nhánh nó con tô màu đỏ thì cái chữ con cũng sẽ viết màu đỏ ha khi con có đủ màu được không được không thiên dạ vâng ok dạ được ạ Thank you. Cô, cô, cô có một xem con nghĩa không ạ? Đợi cô xíu nha Dạ Bạn nào à, vẽ xong rồi thì có thể ngồi đọc lại nội dung của mình vẽ nha Này còn thấy cô Trang gì quá cô trang cô trang mai mốt mình nếu mà mình không học online nữa mà mình lên trên lớp mà mình làm trên lớp mình đó có đẹp không cô sao con là lúc khi mà hết dịch đó, ừ. mà hết học online luôn mà mà mình có lớp không cô mà lớp mình có đẹp không cô đó là ý con hỏi cô có mở lớp offline không hả em không phải nghĩ là lúc khi hết dịch đó có lớp của mình không cô lớp học á Alo, cái đó dạ thì em phải, phải xem và sắp xếp thời gian nha con bánh xà ra trước nha em ơi dạ. dạ dạ chị dạ dạ dạ Thiên Hà nhớ bánh hành hình trước nha cảm ơn cha dạ rồi dạ chị rồi rồi chị chụp màn hình lại rồi lát đây á nó mới hoàn thành dạ chị dạ dạ rồi cảm ơn em dạ xong hết rồi đúng không con chưa vẽ xong con chỉ còn đi số nữa thôi là xong rồi mà cô em chưa xong bạn nào chưa xong vẽ tiếp ha cô trang xong rồi cô mình nhánh thì mình thích tô màu gì cũng được hả cô đúng rồi con nhưng mà con chọn màu gì cũng được nhưng mà chữ chữ từ khóa viết trên nhánh con phải viết cùng màu với nhánh nha xong rồi cô Rồi, Khải Vương chờ các bạn đi một xíu nha con Dạ được không con con đi xong rồi cô cô trang để con mở camera lên cho cô trang nhìn bài của con nha cô trang rồi Cô cô Trang so sánh là một cái nhánh nhánh lớn hay là so nhánh uh, cùng hay là nhánh cùng hàng nữa So sánh là nhánh lớn con Con thấy cái nhánh lớn lúc nào á cái phần thân nó cũng to thế không ờ, phần gốc nó cũng to và nó nhỏ dần về phía đầu á à, Kim Nguyên Dạ Sau rồi cái nhánh so sánh là cái nhánh chính Sau đó nó ra một cái nhánh phụ nữa Đó là nhánh cùng hàng Rồi sau đó từ cái cùng hàng nó sẽ tỏa ra thêm ba nhánh phụ Con hiểu không Kim Nguyên Ủa con thì cô Dạ hiểu Ok con à. trang trí bên trong cô trang nghe cô trang con trang trí bên trong nè cô à. ừ. các bạn nhớ tạo cái hiệu ứng ờ, ba tầng là cái bên trong của cái cái nhánh chính đó, cho nó nổi bật nha tụi con có thể vẽ những cái hoa ngoài tạo những cái hoa văn và đặc biệt nhớ là nhánh chính khi vẽ là cái nhánh nó phải to ở cái góc tụi con đừng có túm nó vô nha đi đến cái góc đừng có túm nó vô nha Thank you. không đẹp vậy cô con con ong một khủng rồi luôn á cô con ong của cô vẫn vẽ trong cái uh, biên độ là 6.7 đối với lại sơ đồ tư duy mà giấy A4 thì tụi con không ờ, vẽ cái hình trung tâm nó không vượt quá 6.7 cm ha còn đối với giấy A3 thì nó sẽ là 9.5 con thấy được cô đâu bạn nào à, mở camera cô xem cô đang xem màn hình nên là nó không có nhìn thấy được cô trang nhìn thấy rồi à, ủa sao cái cái cái chỗ đọc viết so sánh cái hình trung tâm của con sao nó bị mờ màu gì màu xanh đó đó dạ ân thảo cô cô cô muốn xem con vẽ không mà Thầy con trang trí bên trong ấy mà con trang trí như vậy nó giống như gạch con con vẽ con nhớ tạo cho nó thành ba màu nha ân thảo nha cái đó con mới con có thể tô cái nền phía dưới cái nền phía dưới nó là màu vàng hay cái gì đó tại chữ con đang viết màu đỏ con có thể lấy bút sáp hay gì đó con tô màu vàng xuống đỉnh nha cô sẽ ờ, ờ. rồi của thiên an đâu thiên an cái đựng cái điện thoại đứng lên trên xong rồi con cầm cái con mở camera trước rồi con cầm cái hình con đưa cho cô xem con đưa như vậy con không nhìn được cái gì hết á con đặt cái điện thoại lên một vị trí trên cái bàn nào đó đi con dựng đứng cái điện thoại đi rồi sau đó con ngồi con bật bật camera trước á của Trang không nhìn của em Này bên mạng Thiên An yếu hay sao cô? Ờ, không thấy được của Thiên An nó bị nhòe nó lóa nguyên cái đèn vô luôn cô thấy được cô cái gì đó màu vàng thôi à Rồi cô thấy của Bây giờ các bạn vẽ xong chưa? Bây giờ vẽ xong rồi thì cô sẽ tắt cái màn hình xe để mà cái màn hình nó rộng ra là cô sẽ nhìn thấy được từng bạn nè. đi xong hết rồi cô, cô tắt thì tắt đi cô còn bạn nào chưa xong mở mic lên báo cô bạn nào còn bạn nào chưa xong mau ơi an nhiên hả con à, an nhiên gần xong chưa con chưa à. Anh Nhi ơi, bạn biết tới đâu rồi Anh Nhi? Thấy anh như con là người con trai đầu tiên cũng là người con trai duy nhất cũng là người đeo kính duy nhất luôn á con <laughs> cho là kiếm lạc giữa rừng hoa ha dạ <laughs> bạn bạn mới á con hay quên tên lắm cô bạn nhiên lớp mình à, các bạn tên đẹp quá ân thảo nè an nhiên nè thiên an nè kim uyên nè ân thảo con tắt bếp đi cái quạt của con nó thu nó hút vô cái cái mic lắm à, rồi minh châu nè rồi khải vương nè bảo ngọc nè tên bạn nào cũng rất là đẹp luôn á tên tên rất đẹp luôn thiên hà thiên an đẹp ừ. ha cô ơi con con con ghét nhất là cái mùa dịch luôn á cô nhờ cái mùa dịch mà con tăng bốn năm ký <laughs> tăng quá mức quy định tăng quá mức quy định hả thấy con tập thể dục đi nhìn... con có tập thể dục không dạ có nhìn cái nọng con nè cô à, tập thể dục mỗi ngày mỗi ngày á hả tại chỗ nè con dạ. cha con bảo nha con mệt hôm nay nhá lớp con học múa nhưng mà con mệt lắm con lại con lại không học múa đó con không học múa hả à? thế lớp cỡ học múa nhưng mà nhưng mà nhưng mà con lại mệt lắm Thế con không thích múa hả? Con có nhưng mà con lại mệt lắm Lúc mà con dạy con múa Thế hả? Vậy lúc đó con có xin phép cô giáo không? Không cần xin phép con Con bỏ chân xuống nè Anh bỏ chân xuống Anh đó, cô Nhật Anh bỏ chân xuống Chạy nhảy cho nên chạy nhảy cho nên nó, nó tiêu hết năng lượng À. còn à, nó tiêu hết lên chất béo còn bây giờ không không làm được gì á mập lên lù lù luôn mấy tí trời ơi tăng mà thì Nhật Anh cỏm luôn đó cô À rồi cô Trang hiểu rồi Nhật Là dạ. Anh ơi Nhật Anh dạ. ơi Nhật Anh bỏ chân xuống nha con Rồi cô Trang cảm ơn Nhật Anh ha Vì ở đây có các cô ờ, bác rồi các anh chị nữa con ha rồi à, khải vương thì chạy chạy bộ đi cho nó ốm con mập quá mà con chạy không nổi luôn muốn ốm không mình ngủ sao con mỗi lần con chạy là hai hai cái cặp hai cái cặp này của với cái, cặp sáu múi đầu mù của con nó rung trời ơi thiệt Trời con đã ốm rồi con uh, 28 kg nè Mà ngày nào con cũng chạy chắc cỡ uh, Ờ. Ờ. chắc cũng bạn bạn có gấp bạn đó con là gấp đôi và bạn nói luôn á <laughs> cái bằng tuổi mà gấp đôi luôn <laughs> ăn tập tập thể dục nhiều vô <laughs> mà luôn cô trang cô trang dừng chia sẻ để chưa con chút xíu nữa cái nào cái nào phần con ờ, tô màu thì chút xíu con có thể uh, hoàn thành sau được không con an nhiên cô trang ơi dạ ơi cô trang xin phép uh, cả lớp cô trang dừng chia sẻ nha cô ơi cô cô ơi khoan khoan thi an đợi cô xíu an nhiên ơi cô xin phép dừng chia sẻ nha con à, những cái phần còn lại chút xíu nữa con có thể tô màu sao nha an nhiên An Nhiên ơi Con tắt mic rồi con. không nghe con anh Nhiên có cái lớp học đồ tư duy nên con không có Dạ được Ok, có gì con nếu mà cái phần nào con chưa biết xong chút nữa con nhờ mẹ hỗ trợ để à, mở vô cái phần à, toán lớp 3 nha con, bài đầu tiên luôn ha. Nha Anh Nguyên nha Để cô cùng sửa bài cho con và các bạn luôn Tại vì à, lớp của mình là 8 giờ kết thúc Mà giờ nó đã lố 16 tiếng của các bạn rồi Rồi Có bạn nào à, Thiên An đưa bài lên cho cô Trang xem Thiên An Dạ vâng Thank you. trước cô không nhìn thấy rõ được cái phần con trình bày ở trên cái nhánh sao con không bung cái tờ giấy đôi đó ra hai mặt nó ờ, thi ngang để cho nó to hơn cái này nó nhỏ quá xong rồi con không dạ có con cái... à, bữa sau rút kinh nghiệm nha con để nó to hơn con mới dạ, có cái con mới có không gian để con trình bày thì cái chữ nó không bị nhỏ con dạ. sẽ dễ thấy nha dạ. rồi cô trang mời nhật anh dạ. con con con đưa bài lên cho cô xem rồi Nhật Anh thì chỉ cần vẽ con ong và vẽ những cái nhánh chính thôi rồi cô Trang cảm ơn Nhật Anh cái phần viết chữ thì ba sẽ hỗ trợ con thêm cho Nhật Anh nha rồi cô Trang mời Khải Vương đưa bài Khải Vương vào chỗ ngồi con đưa bài cho cô xem Dạ đây cô Chưa chưa chưa đưa cô xem cô đang xem Rồi Khải Vương ờ, Khải Quân khoan khoan khoan để lại để lại cho cô xem Khải Quân ơi cái chỗ cái nhánh màu tím nè so sánh con viết tiếp là gì vậy dưới cái chữ so sánh là con viết cái gì vậy con gạt cho cô con biết lộn à vậy hả nhưng mà khải vương nhớ cái phần cái cái cái cái cái phần à, cái phần này nè các bạn nhớ lưu ý khi mà vẽ cái uh, sơ đồ tư duy cái phần cái gốc của cái nhánh chính nè nó phải to nha nó đừng có nó đừng có túm vô nha các bạn hiểu không tụi con nhớ lưu ý cái đó cái đó đừng có túm vào nha rồi tiếp theo cô giang mời bạn ân thảo con đây ạ con đưa bài của con lên cho cô xem giờ dạ, anh tắt mic bỏ chân xuống con con gái rồi bạn ân thảo cái phần cái nhánh màu xanh lá cây nó còn túm ở cái phần ờ, gốc hơi nhiều nha ân thảo nha dạ. rồi ân thảo đưa lên lại lần nữa để cô xem đã ân thảo đang viết trên cái nhánh dạ. ờ, cái nhánh màu xanh lá là chữ màu gì vậy con dạ gì cô cái nhánh màu xanh lá cây của con á con viết cái chữ màu dạ, gì vậy thì có một cái chữ màu xanh mà Có ghi chữ màu xanh đúng không? Rồi ok dạ. con Rồi Cô Trang mời tiếp xuống bạn Kim Nguyên Đưa cái uh, trình bày Cái bài của con cho cô xem đấy Kim Nguyên Em chưa xong cô Con chưa vẽ xong hả? Rồi con nhớ hoàn thành nha Con vẽ được gì rồi đưa cô xem cái ờ, không À rồi con hoàn thành tiếp con mở xíu học đường cho con hoàn thành tiếp nha cho nó hoàn thành nha kim nguyên con vẽ tiếp dạ. nha rồi cô trang mời bảo ngọc bảo ngọc bảo ngọc ơi cô trang không có thấy đường luôn camera nó mờ quá camera của con nó mờ quá cô không nhìn tại mạng con nó yếu cô à cũng bị mờ nó cũng bị nhòe luôn trời ơi ngọc ơi ngọc ơi con vẫn viết bút chì ở trên ờ, từ khóa đúng không ngọc con vẫn viết một à. bút chì đúng không con nhớ có bút màu thì con viết lên bút màu nha con cái màu trên ví dụ như cái màu cái nhánh thứ nhất con tô màu gì con viết cái mực màu đó lên luôn ví dụ như cái bài của cô nè ví dụ cái nhánh này cô chọn là cô tô màu đỏ thì tất cả các đường nhánh nè những cái đường à, nhánh là cô đi màu đỏ và cái chữ cái từ khóa cô viết trên cái nhánh đó cô cũng biết màu đỏ đúng không và bên đây cái nhánh thứ hai dạ. cô chọn cô đi màu xanh dương thì cô tô cái nhánh này màu xanh dương và tất cả các chữ gọi là từ khóa đó nằm trên nhánh cô đều viết bằng màu xanh dương được chưa dạ rồi cô trang an nhiên ơi con vẽ được đến đâu rồi có thể chia sẻ cho cô trang xem được không An Nhiên ơi An Nhiên có thể đưa cái bản vẽ của con lên cho cô xem được không Có thể đưa sát camera được không cô không có thấy sao quá Mẹ ơi xích lên giùm em một xíu Mẹ ơi mẹ xích lên giùm em một xíu đi lại của An Nhiên rồi Có gì An Nhiên hoàn thành tiếp nha An Nhiên vẽ cái phần nhánh tốt của con Con nhớ tô màu vô ha Chút nữa con hoàn thành xong con tô màu Con xuống màu cho đẹp luôn ha Rồi cô Trang mời Minh Châu Minh Châu lớn á Con chưa xong cô ơi Em sai rồi Tại đã nhìn xong hết rồi Cho cô sửa để chúng về rút kinh nghiệm lại mà vẽ lại nè các bạn có tài khoản xin à, nhóm được rồi các con có thể mở lại và vẽ lại Minh Châu đưa lên màn hình cho cô xem Minh Châu Tắt cái à, background đi con Có cái background là khi con đưa lên cô sẽ không nhìn thấy được cái bảng Minh Châu, Minh Châu thích hạnh cho việc của Đấy là làm bài tự do hả cô? Đâu Minh Châu đưa cô xem Ủa cái này cái này là con vẽ bài nào vậy? Cái bài nãy giờ mình đang vẽ đâu con? Phải vẽ tự do hả cô? đâu có đâu hồi nãy giờ cô trình bày cô xem màn hình quá trời mà Trời dạ, con suy nghĩ tự do con lên không sao không sao không sao không sao cả tự do hay chủ đề à, chủ đề à, cố định gì cũng được miễn là con vẽ đúng cái quy tắc là được ha rồi ok rồi các bạn các bạn nhớ à, làm xong chụp hình gửi lên trên group cho cô nha Đọc lên cái nhóm trình của chúng ta cho cô nha Dạ Để cô có thể nhìn kề bài của tụi con kỹ hơn Tại vì qua camera tụi con dạ. đưa về cô nhìn nó không có được rõ lắm được không Để có gì cô nhận xét để cô sửa bài cho tụi con nhiều hơn nha Rồi dạ. Cả lớp tắt mic giúp cô Ân Thảo ơi con tắt mic giúp cô Rồi Hôm nay là lớp của mình rèn luyện tới đây Và bạn nào chưa hoàn thành thì về nhà có thể mở cái tài khoản suy nhớ để hoàn thành và cái lớp học của chúng ta nó sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ nha và kết thúc sẽ là theo lịch là sẽ 8 giờ nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ có những buổi chia sẻ thì chúng ta sẽ bị kéo thêm ờ, nó sẽ dài ra thêm khoảng 10 15 phút ha và bây giờ đã đến giờ kết thúc của các con để cho các con còn nghỉ ngơi và à, chuẩn bị cho ngủ sớm và chuẩn bị cho buổi học sáng mai được không bây giờ cả lớp cười lên dạ, nè dạ, dạ cười cười lên để lấy năng lượng thả tim cho nhau